Xin chào anh em thì à, clip trước ấy, tôi đã chia sẻ với anh em về một số cái hột công chuyện và nắp đĩa công chuyện đấy thì với những cái đồ đấy là anh em phải nguồn được vào sân chơi nó chỉ phù hợp cho những anh em nào tổ chức được sân chơi em nhé đấy còn những cái à, sân chơi mà anh em không tổ chức được không nguồn được đồ vào đấy thì có cách nào thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái thiết bị mới nhất đấy, cái thiết bị này đấy nó sẽ giúp anh em làm tay quan không luồn được đồ vào anh em nhé cũng không chạm tay vào hột em đều có thể chơi được thì tôi chuẩn bị cho em một bộ hột công chuyện cụ thể là bộ hột nâm châm em nhé và một số hột trợ đây đấy, tôi đã thử nước muối hột thì nó hoàn toàn bình thường đây tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ anh em nhé tại sao tôi lại dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ đấy là tôi muốn chứng minh với em là tôi không chạm tay vào hột anh em nhé đấy đối với cái thiết bị này đấy thì hột gì em cũng có thể chơi được hột công chuyện cắt âm bo tròn phá tiếng đều được anh em nhé hay nắp đĩa gì cũng được đấy, rất là hiệu quả thì em quan tâm với cái thiết bị mới này thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video này tôi sẽ chia sẻ với anh em để em hiểu rõ hơn hoặc anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0985 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em thì trước tiên thì tôi cũng muốn chứng minh với anh em là nắp đĩa quân hột của tôi là hoàn toàn bình thường em nhé thì trên tay tôi thanh nâm châm đây nâm châm trắng này rất là hít em nhé đây hột không hít đây đĩa cũng vậy nhé Đấy. nắp đây hoàn toàn bình thường nếu nó là đồ công chuyện ấy anh em thử nâm châm chắc chắn sẽ hít anh em nhé đấy anh, anh rõ đấy là bộ hột công chuyện nắp đây nắp soi xuyên nhé nắp chợ hoàn toàn bình thường đĩa cũng vậy thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em cố gắng tự tay mình kiểm tra trước khi chơi anh em nhé hột đây rất là trong em rõ còn những cái hột công chuyện ấy, em soi đèn flash chắc chắn nó sẽ gợn đục không được trong suốt này em nhé đây anh nhìn sang cái hột công chuyện này đấy bao giờ nó gợn đục em gì đấy không bao giờ được trong suốt thì cái thiết bị này nó như thế nào đó là cái máy nghe một tài xỉu công nghệ mới thì với cái máy nghe này ấy, có chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hột rơi đĩa để phân tích và báo dung cho em biết được tài xỉu em nhé tại sao nó lại nghe âm thanh và nó lại phân tích và nó báo dung được cho em biết được tài xỉu thì nó sẽ là dựa trên cái nguyên lý này mỗi hột tài xỉu ấy nó đều có 6 mặt khác nhau em rõ đấy đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa này nó sẽ tạo ra 6 cái âm thanh khác nhau thì cái máy nghe này nó được lập trình âm thanh của 6 mặt rồi đấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột phát ra để nó nhận biết được cái âm thanh phát ra là của bản nào và nó phân tích nó báo dung cho em biết được tải hay xỉu thì với cái máy nghe này đấy thì anh em đến sân chơi người ta lắp đĩa quân hột người ta anh em cũng không cần phải chạm tay hột nhé đấy hột gì cũng được anh em chỉ cần là ngồi một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất để nó nghe âm thanh và phân tích thì sau đây tôi sẽ bật máy lên này và test thử cho anh em và vừa test thử vừa phân tích cho anh em để em hiểu rõ hơn đây tôi để đây anh em nhé thì với cái máy nghe này ấy, nó báo một dung thì em đánh xỉu báo hai dung anh em tài tôi em nhé máy báo một dung đây em ấy xỉu này xỉu này bảy nút này Đấy, anh em vào sân chơi người ta có sóc dài đều được vì bản thân cái máy của mình là nghe âm thanh cuối cùng của quân hộp rơi xuống địa để phân tích anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này rất ok nhé thì cái máy nghe này ấy, nó chống mọi tiếng ồn cho nên anh em vào sân chơi có ồn anh em cũng đều chơi được nhưng em lưu ý này ồn ở cái mức độ tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy nghe được còn ồn lớn quá áp bất âm thanh của hột thì máy không thể phân tích không thể báo cho em được nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút này thì cái đồ này rất là hiệu quả anh em nào quan tâm đấy anh em có thể đến trực tiếp nhà của tôi để em cùng trải nghiệm cùng kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung đây anh ấy tài tôi tài này đấy đây là bộ hột trợ nhé và tôi sẽ chuyển sang bộ hột công chuyện đây đấy. thì bộ này là bộ hột 12 anh em nhé đấy hột dí được 11 12 13 14 đều được em nhé rất là hiệu quả máy báo một dung đây anh em xỉu tôi này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 đấy cái máy này thì rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt nhé đây bằng hai đầu ngón tay luôn rất phù hợp để em ngụy trang vào trong người máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này đấy 12 nút này rất ok nhé đấy đây là cái thiết bị mới nhất nó rất là phù hợp cho anh em áp dụng vào mọi sân chơi đấy anh em là quan tâm tới cái máy nghe của tài xỉu công nghệ mới này thì liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0985 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em